Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, hiện tôi đang là cố vấn đầu tư về bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh phân khúc nhà phố, căn hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại. Hôm nay tôi làm cái video này để muốn ờ, hướng dẫn các bạn cái cách mà mình có thể là định giá bất động sản. À, khi mà mình đi đầu tư thì cái việc mà là mình định giá để ờ, mình à, mua hoặc mình bán bất động sản là cái điều mà rất là quan trọng à, để mình à, khi mà mình mua thì mình mua được cái giá tốt nhất còn khi bán thì mình sẽ định cũng phải định lại giá để mình bán à, mình không có bị bán hớ hoặc là bán ờ, thấp hơn cái giá thị trường lúc đó mình sẽ ờ, sẽ bị hối hận ha thì à, đó là cái lý do mà tôi làm cái video này ngày hôm nay bất động sản thì ờ, có rất là nhiều loại ví dụ như là à, đất này nhà ở hoặc là những cái bất động sản thương mại ví dụ như là à, căn hộ à, hoặc là những cái apartment hoặc là những cái tòa nhà văn phòng hoặc là à, shop hoặc khách sạn nhà hàng hoặc là những cái bất động sản mà công nghiệp hoặc là bất động sản nghỉ dưỡng tất cả mọi cái loại bất động sản đều mình đều phải định giá ha trước khi mình phải so sánh giá định giá trước khi là mình tiến hành mua hoặc bán thì hôm nay tôi sẽ làm cái chủ đề là À, cái định giá cho bất động sản mà là nhà phố là nhà ở thì à, mình sẽ à, cần phải định giá như thế nào thì nhà phố thì nó cũng là đơn giản mình sẽ có những cái phương pháp định giá như sau đơn giản nhất là mình sẽ à, có thể là mình sẽ xem những cái thông tin ở trên những cái diễn đàn ha hoặc trên báo à, xem một vài cái các bất động sản đã à, ở trong cái vị trí trong cái khu vực đó à, bất động sản đó nó được bán giá bao nhiêu ha mình sẽ canh theo cái giá đó để mình bán hoặc là bạn có thể hỏi môi giới à, nhờ môi giới à, họ sẽ cung cấp cho bạn những cái à, giá của thị trường hoặc là những cái họ sẽ tư vấn cho bạn hoặc là bạn có thể là à, đến cái à, vị trí của căn nhà đó hỏi à, những người xung quanh ha à, những người à, hàng xóm xung quanh xem rằng ở gần đó có cái bất động sản nào bán à, đã bán chưa và cái giá bán là bao nhiêu à, bạn cũng sẽ có một cái giá ờ, để tham khảo rồi một ờ, cách khác là bạn cũng có thể là bạn nhờ ngân hàng hoặc là các ờ, tổ chức các công ty về định giá để giúp bạn định giá nhưng mà nếu mà bạn nhờ ngân hàng hay là nhờ các công ty về định giá thì có một cái nhược điểm rằng là à, bạn sẽ bị khi mà cái bất động sản nó đang cần bán gấp ha mà bạn nhờ công ty hay là ngân hàng thì phải một thời gian sau thì họ mới có câu trả lời cho bạn thì lúc đó bạn sẽ buộc mất cái cơ hội có thể là à, mua được cái bất động sản giá rẻ hoặc là bạn sẽ uh, những cái người mà người ta muốn mua bất động sản của bạn ha khi bạn là người bán bạn muốn mua người ta muốn mua bất động sản của bạn nhưng mà bạn chờ nó lâu quá rồi người ta cũng sẽ xem cái bất động sản khác hoặc là người ta mua bất thì cái điều mà là cái đó cũng là một cái cách để mình à, tham khảo hoặc là nếu mà mình có nhiều thời gian thì mình sẽ à, định giá trước còn nếu mà mình không có thời gian thì mình cũng phải tìm hiểu những cái cách để mình có thể tự định giá nó cũng có một cái giá sơ bộ và lúc đó khi mà mình à, làm nhiều lần như vậy thì mình sẽ có cái kinh nghiệm để mình định giá được nha thì đối với cái ờ, nhà phố thì những cái cách mà lúc nãy tôi chia sẻ ra ngoài cái cách đó thì mình có thể dùng cái ờ, mình có thể tự định giá bằng à, ba cái phương pháp sau đó là cái phương pháp mà so sánh nếu mà phương dùng cái phương pháp so sánh thì bạn có thể là tìm ở trong cái khu vực đó trên con đường đó ngay chỗ cái vị trí mà cái bất động sản mình muốn mua hay muốn bán thì à, có cái những cái căn nào đã bán nó có cái diện tích gần giống như mình à, nó có cái số phòng cũng giống như vậy ha à, và nó có những, những cái tiện ích à, ví dụ giống như là cũng hệ thống à, nước à, năng lượng mặt trời hoặc là cũng có ví dụ nhà có à, gara thì à, mình cũng phải xem xét những nhà mà họ à, có cái gara hoặc là ví dụ nhà mình bao nhiêu tầng 4 phòng hay là 5 phòng đó, thì họ ờ, bán với giá bao nhiêu tại vì à, bất động sản cái giá của bất động sản nó phụ thuộc vào thứ nhất là cái vị trí thứ hai là cái giá trị còn lại của căn nhà thì à, mình nếu mà mình so sánh thì mình phải so sánh cái sự tương đương ví dụ mình cũng phải so sánh theo cái thời gian nữa ví dụ như là à, bạn muốn mua một cái bất động sản ha hiện giờ là sẽ có khoảng 5 cái bất động sản gần đó à, bạn tìm được năm cái bất động sản gần đó có cái à, diện tích tương đương có cái số phòng giống như vậy ha và các tiện ích cũng giống giống như là cái căn bạn muốn mua thì bạn xem ví dụ là ờ, cách đây 12 tháng cái một căn là họ bán với giá là ví dụ 3 tỷ 9 đi nào với 180 mét vuông họ bán 3 tỷ 9 nhưng ví dụ cách đây 6 tháng một cái căn khoảng 175 mét vuông thì có thể họ sẽ bán 4 ờ, tỷ chẳng hạn là nó cứ ở trong cái khoảng mức đó khi mà bạn chia ra cái giá của một mét vuông à, ví dụ bạn có thể tính ra là à, mét xây dựng hoặc là mét sàn ha tùy cái cách bạn tính là bạn sẽ biết được cái giá và bạn ngân nhân ngược lại với cái à, diện tích mà bất động sản bạn muốn mua thì ra cái con số uh, số tiền mà bạn uh, nên mua đối với cái bất động sản đó đó là cái phương pháp so sánh còn cái một cái phương pháp khác đó là phương pháp mà chi phí đó khi mà bạn dùng cái phương pháp chi phí là bạn sẽ à, định giá đất ở cái khu vực đó là bạn sẽ theo, xem xét cái giá đất của nhà nước xem là à, nhà nước tính cái giá đó bao nhiêu và cái giá thực tế hiện giờ thường là người ta sẽ đo lường cái à, cái giá thực tế nó khoảng từ 3,8 tới 4,5 lần à, so với cái giá của nhà nước nó gấp hơn nhiêu đó lần á thì bạn sẽ nhân lên ha đó bạn sẽ tính được cái giá đất mà, mà giá đất ở trong mặt đường thì nó khác với cái giá mà ở trong hẻm nhiều xoẹt ha thì bạn cũng sẽ tính được cái giá đó bạn nhìn ở trong cái bảng giá của nhà nước và bạn sẽ tính à, gấp 3,8 đến 4,5 lần lên sau đó bạn sẽ à, tính cái chi phí mà nếu mà xây dựng một cái ngôi nhà à, mới à, thì này hết bao nhiêu tiền là bạn sẽ nhờ thầu xây dựng ha sẽ cho bạn biết là cái giá của một mét xây dựng thì nó bao nhiêu tiền bạn sẽ tính được cái sơ sơ một căn nhà đó hết bao nhiêu sau đó bạn sẽ khấu hao lại cái thời gian mà cái nhà đó đã sử dụng ha bạn khấu hao đi rồi lúc đó hai bạn cộng cái giá đất cộng cái giá nhà còn lại bạn sẽ có một cái mức giá à, đối với cái căn nhà mà bạn muốn mua hoặc muốn bán đó phương án thứ ba đó là cái phương pháp mà là nếu mà nhà ở thì cũng có nếu mà bạn tìm ở trong khu vực ha tất cả mọi thứ nó không có cái căn nào mà nó giống như là ờ, cái căn của mình đang tính mua thì bây giờ bạn sẽ làm bằng cách nào bạn sẽ xem là bạn sẽ xem là nếu mà cái bất động sản đó hiện giờ là nó đang cho thuê với cái mức giá nào ví dụ bây giờ nó đang cho thuê với cái mức giá là khoảng là 40 à, triệu một tháng đi à, có phải là một năm thì nó có khoảng là 480 triệu thì ví dụ 480 triệu đó với cái tỷ suất của cái việc mà cho thuê đó khoảng là 0,08 tức là 8 phần trăm một năm ha thì bạn sẽ chia ra đâu đó khoảng 5 tỷ mấy hay 5 ờ, tỷ mấy ờ, cái ờ, cái giá trị của bất động sản ha thì bạn cũng sẽ tính được cái giá đó và hoặc là khi mà bạn tính cái giá đó xong bạn so sánh với cái phương pháp chi phí bạn xem cái nào nó hợp lý hơn thì bạn sẽ chọn cái phương án đó để tính cho cái căn nhà mình muốn mua hoặc muốn bán à, đó là một vài cái phương pháp uh, mình có thể là dùng để mình định giá cái bất động sản của mình muốn mua hoặc muốn bán hy vọng rằng là những cái thông tin này có ích cho à, các bạn nếu mà bạn thấy cái thông tin có thể giúp cho một ai đó bạn có thể giúp tôi uh, chia sẻ cái video này cho họ uh, để họ có thể là uh, tính toán uh, hiểu cái cách tính như thế nào để tính toán cái định giá lại cái bất động sản uh, nó hợp lý ha, khi mua và bán À, cảm ơn các bạn đã theo dõi à, nếu mà bạn muốn à, được cái video của tôi sớm nhất thì bạn hãy subscribe và nhấn vào cái hình cái chuông để bạn có thể nhận sớm nhất khi mà tôi đăng cái video lên cảm ơn các bạn rất là nhiều xin hẹn gặp lại vào à, video tiếp theo